làm sao để chúng ta tập cho mình thoát ra khỏi vùng thoải mái đây các anh chị các anh chị có thấy một cái chàng trai này bên tay phải không ạ à? đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái vùng an toàn cái vùng ổn định của chúng ta để làm sao tiến tới thành công và lúc nào nó cũng vậy các anh chị ạ à. muốn đạt được bất kỳ điều gì chúng ta phải làm sao thoát ra khỏi cái vỏ kén của mình phải thoát ra khỏi vỏ kén của mình thì sau đó mới có thể trở thành một con bướm đẹp trở thành một con bướm tự do được và có một câu nói rất hay nha anh chị Kim muốn chia sẻ cho anh chị đó là gì à muốn thành công thì chúng ta phải làm sao tăng độ chịu khó và giảm cái độ khó chịu các anh chị hãy comment xuống bên dưới à tăng độ chịu khó và giảm độ khó chịu các anh chị có có hiểu được câu nói này không à khi làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn đạt được bất kỳ điều gì chúng ta phải tăng cái sự chịu khó của chúng ta lên thì tăng sự chịu khó lên và giảm cái sự khó chịu đi giảm cái sự càm ràm đi giảm cái sự gọi là kể lệ hoặc là cảm thấy phiền muộn đi mà chúng ta phải gia tăng cái sự siêng năng nỗ lực và chịu khó của mình thì những cái công việc mà chúng ta muốn đạt tới nó sẽ đều có thể là trở thành hiện thực được và cái phương pháp làm sao để chúng ta luyện được giúp cho mình thoát ra khỏi vùng thoải mái đi các anh chị là chúng ta thấy làm sao à nếu như có những người học quen ngủ ở một cái địa điểm rồi bây giờ đi qua bên nhà bạn hoặc đi chơi du lịch họ lại không ngủ được thì đó là những người già các anh chị đây là những người khó ăn khó ở do đó hãy tập cho mình những cái thói quen lạ đi chúng ta không ngủ cố định ở một nơi mà chúng ta có thể đi đến nơi khác để ngủ hoặc là đến một cái địa điểm nào đó chúng ta có thể ăn được những cái thức ăn tại địa phương đó khi lấy ví dụ nha, nếu như chúng ta qua Hàn Quốc thì chúng ta phải tập ăn kim chi qua bên Ấn Độ phải tập ăn cà ri và nếu như chúng ta qua bên Thái Lan nó có những cái món ăn ví dụ như là bò cạp nướng nè hoặc là nhộng nè hoặc là uh, những cái món côn trùng đó các anh chị nếu như người nào đó sợ thì người đó sẽ không ăn được nhưng mà chúng ta hãy tập vượt ra khỏi vùng an toàn của mình đi kim chi hoặc là cà ri hoặc là bất kỳ một món ăn nào chúng ta cũng hãy thử đi vì khi thử thì sao các chị chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn của mình chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm hơn còn hơn là sao chúng ta khó ăn khó ở và những người mà khó ăn khó ở các anh chị thì khả năng thích nghi của người này rất là kém các anh chị hãy thấy đi con của chúng ta nếu như không ăn hành được thì tập cho con ăn hành chứ bây giờ cứ hở tí là không cho ờ, cho không cho ăn hành rồi con chúng ta không thích ăn rau thì sao các anh chị chúng ta lại lại khuyến khích con vì điều đó và lớn lên các anh chị ạ à, không thể nào ăn rau không thể nào ăn hành rất là kén ăn rất là khó ăn thì điều này thiệt thòi cho con của anh chị bởi vì trong rau và trong hành có rất là nhiều dưỡng chất đúng không anh chị chúng ta phải tập cho con của chúng ta ăn được ngủ được ở bất kỳ nơi nào là một người có khả năng thích nghi cái người thành công là những người có khả năng thích nghi trước sự thay đổi của môi trường các anh chị có đồng ý không ạ à? nếu như đồng ý thì comment xuống bên dưới là đồng ý đi ạ à. tại sao anh chị chúng ta hãy thử đến những nơi lạ đi chúng ta đừng có quanh quẩn khu vực nhà ở của chúng ta đôi khi chúng ta phải đi du lịch chỗ này du lịch chỗ kia đi du lịch nước ngoài để làm sao ạ à? vượt ra khỏi cái vùng thoải mái của chúng ta để chúng ta làm sao ạ à? học hỏi được nhiều thứ đi một ngày đàn học một sàn khôn điều đó là chắc chắn luôn nha các anh chị ha và chúng ta làm sao ạ à? có nhiều người rất là ngại gặp người lạ cứ gặp người lạ là không dám nói chuyện không dám bắt chuyện làm quen thì làm sao có thể hỗ trợ phục vụ tốt được trong công việc và mối quan hệ của chúng ta được chúng ta hãy làm sao tập cho mình cái thói quen sao ạ à? bắt chuyện với người lạ đi ạ à. đi ra ngoài đường đi lên xe buýt đi đến nơi công cộng nếu như mình có thể giao tiếp được thì hãy tập bắt chuyện nói chuyện với người lạ đi các anh chị sẽ thấy rằng ban đầu mọi thứ nó nó rất là sườn rất là khó nhưng mà chỉ cần đôi ba câu chuyện thôi tự nhiên mình lại làm quen được với người ta làm quen người ta là chuyện nhỏ nhưng cái quan trọng là mình đã thoát ra khỏi vùng thoải mái của mình rồi mình đã có khả năng đi tiếp chuyện người khác rồi là mình đã có thể làm sao ạ à? mình đã có cái khả năng thích ứng rất tốt rồi đó các anh chị ạ à. rồi nếu làm một công việc là nếu như anh chị chúng ta đang không hài lòng với công việc của mình công việc quá là áp lực quá là mệt mỏi và sao ạ à? sếp thường xuyên là sao các anh chị la mắng la rầy chúng ta mà trong khi đó chúng ta cảm thấy làm công việc này không vui không hạnh phúc mà lương lại không cao thì tại sao chúng ta không nhảy việc đi ngày xưa các anh chị ạ à, kiên đã đã làm công việc từ cấp độ từ nhân viên thấp nhất rồi lên trưởng phòng rồi sau đó là giám đốc về marketing rồi sau đó là sao ra kinh doanh khởi nghiệp từ kinh doanh khởi nghiệp cái ngành truyền thống về đồ ăn thức ăn nhanh và hệ thống nhượng quyền sau đó khi lại thích làm trainer thì chuyển qua làm trainer các anh chị ạ à? chuyển qua là người huấn luyện đào tạo và đi truyền động lực cho các bạn trẻ truyền động lực cho các anh chị làm sao ạ à? thay đổi thói quen của mình thay đổi thói quen sử dụng điện thoại chơi game nè hướng đến những mục tiêu trong cuộc sống thì cái việc chung quy lại là khi chúng ta không thích công việc chúng ta đang làm thì hãy mạnh dạn xin nghỉ để chuyển sang một công việc mà mình cảm thấy yêu thích hơn Kim chưa bao giờ cảm thấy hối hận với việc mình nhảy việc từ việc làm công ăn lương sang một người làm kinh doanh từ kinh doanh từ làm chủ thì lúc này tự nhiên sao cuộc sống mình thoải mái hơn mình thích làm những công việc mình mình muốn và mình có nhiều trải nghiệm hơn thu nhập cũng cao hơn mình được tự do về thời gian hơn các anh chị ạ à. và nếu như các anh chị nào chúng ta đã bắt đầu là đã sẵn sàng nhảy việc và đã từng nhảy việc thì Kim xin chúc mừng các anh chị đó là cách mà chúng ta vượt qua vùng thoải mái bởi vì khi mà nhảy qua vùng thoải mái mới á, một cái vùng khác á, thì chúng ta thường hay có tâm lý lo sợ lắm sợ A sợ B sợ C nhưng tất cả những nỗi nỗi sợ đó đa phần là sao 90 phần trăm những nỗi sợ đó đều là những nỗi sợ không có thật nha các anh chị à. tất cả đều là do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi rồi chúng ta làm sao ạ à? muốn vượt ra vùng thoải mái đôi khi chúng ta hãy học tập một cái thứ gì đó mới lạ tập vé nè tập uh, chơi thể thao nè tập bất kỳ một cái gì đó mới hoặc là học siêu tập trung là các anh chị làm bài tập siêu tập trung cũng là hình thức giúp cho chúng ta làm sao vượt qua khỏi cái vùng thoải mái của chúng ta chung quy là khi muốn nhắc nhở các anh chị rằng học chúng ta chỉ có thể làm sao hiểu khi chúng ta hành động và chúng ta chỉ có thể đạt kết quả thông qua việc chúng ta hành động chúng ta muốn gia tăng được cái khả năng tập trung gia tăng được hiệu suất học tập và làm việc của chúng ta hoặc là con của chúng ta thì chúng ta phải tham gia vô chương trình siêu tập trung và làm bài tập mỗi ngày các anh chị ạ à. để làm sao để mình gia tăng được hiệu suất làm ít hưởng nhiều không còn bận rộn nữa chúng ta sẽ biết cách làm việc một cách khoa học và chúng ta sẽ biết cách quản lý thời gian trong cái bài học 30 ngày liền siêu tập trung này Kiên có rất nhiều phương pháp khoa học ở trong đó để giúp chúng ta làm sao ạ à? chúng ta ứng dụng những cái phương pháp đó vào trong cuộc sống thì tự nhiên chúng ta làm việc rất khoa học làm ít hưởng nhiều hiệu quả cao nha các anh chị ha do đó Kim nhắc nhở anh chị hãy làm bài tập và học tập mỗi ngày luyện cho chúng ta được một cái tính kỷ luật luyện cho chúng ta một cái thói quen luyện cho chúng ta làm sao thoát ra khỏi vùng thoải mái của chúng ta và khi đó chúng ta có thể sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mà chúng ta mong muốn